cả dạ, mọi người kính chào cô chú anh chị và các bạn mình ngồi mình giao lưu nói chuyện chơi nhé hai mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ vô kể chuyện nghe chơi mọi người ơi uhm, hello xin chào mọi người nha cuối tuần vui vẻ <laughs> ngày hôm lên đây nói chuyện chơi tán gẫu và kể chuyện ma cho mọi người nghe nha có ai đó không comment cho em biết đi Rồi, thôi bắt đầu em sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe Vô đã 5 người rồi ha Em sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe ha Là cái chuyện này là chuyện có thật Và em là người trải qua và cũng là người chứng kiến tận mắt Cho nên em sẽ kể lại cho mọi người nghe chơi Nếu như ai à, tin đó, thì thì thì còn không tin thì đừng có chửi nha à, Là vì em á, bà vì vì tư em á là đợt đó là lúc em ờ, khoảng 14 15 ờ, tuổi gì đó thì em nhớ là lúc đó dì tư em là bị ờ, bà cô út nhập bà cô út nhập thì bà cô út đó là thời gian đó là bà bị xin chào Dũng Nguyễn TV à, bà cô út của em á, là à, bà bị lạc đạn chết thì à, cái lúc đó bà cô út bà hợp tuổi với bà dì tư của em thì bà mới cứ theo dì tư em hoài và dựa dựa dì tư em mà nhập bà hoài à rồi xong ấy những lúc mà nhập bà dì tư em vậy thì dẫn bà dì tư em đi tối ngày à cứ thể là là là là vui vui thôi chứ à, buồn buồn là là sách bà này đi đi năm đồng bảy đổi vậy rồi ở nhà con cháu táo quả tâm tinh đi kiếm bắt đầu đi kiếm kiếm à, mấy mấy bà à, mấy bà gì đó bắt đầu cái tự nhiên cái bữa nào một ngày đẹp trời tự đi về thôi và tôi cứ theo kiểu tôi cứ ngơ ngơ ngơ ngơ gì đó mà hỏi á hỏi là mà mấy các bạn biết những người mà họ bị ma nhập á họ cứ nửa trên nửa dưới á linh hiếu tv xin chào linh hiếu tv nha cứ theo kiểu là là nửa trên nửa dưới á cứ cờ lớ phất phơ gì đó bắt đầu ông ngoại mình mới mới mới làm à, lập đàn bắt đầu bắt ma bắt đầu uh, cái cái buổi cái buổi bắt ma đó là có tất cả cô dì chú bác trong đó luôn thì à, mọi người làm lễ rồi đầu cái lập đàn ra cho ông ngoại Minh đang bận nên không coi được sẽ để máy cho bạn ok cảm ơn Nguyễn Dũng TV xong rồi cái à, cái à, lập đàn bắt ma là cái tại vì lúc đó là gì đó là gì út của mình cho nên nó ông ngoại là lập đàn lên bắt đầu khuyên khuyên bà cô út đó là đi tu cho nên á lúc sau thì một một ờ, chắc cũng tiếng hay tiếng hồ sau á, mới khuyên dạ. được bà đi tu bắt đầu mới bắt bà bỏ vô hũ bắt đầu đem lên chùa gửi mà các bạn biết không cái lúc mà bà dì của của, của mình bị nhập á dạ. bà ghê lắm nhìn mặt bà cứ gì nè cứ lườm lườm lườm lườm nên mà nhìn ghê lắm kìa rồi xong rồi hả à. theo kiểu là hỏi cái gì cũng biết hết trơn á mà mà theo kiểu là là hỏi hỏi cái chuyện của cái người đâu ở Sài Gòn á mình lúc đó mẹ mình ở sài gòn hỏi mẹ mình ở sài gòn cũng biết luôn cái xong rồi điện cho mẹ mình cái nó trời ơi hay vậy hả rồi cái xong nó nói à, tao có đi theo nó mà tao đi theo nó tao phù hộ cho nó đó gì đó xong rồi bắt đầu cái mình kể tiếp là cái chuyện là chuyện này là gần nhất luôn ok linh hiến tv chuyện này là gần nhất luôn à, là chồng mình đó thời gian đó là bị uh, ma nhập ổng à, là ổng đi uh, ổng bữa đó là ổng về Việt Nam ổng cưới mình rồi xong cái dẫn ổng đi chơi dẫn ông đi chơi thì bữa đó đi tới cái chỗ nhà ông cậu của mình á ông ở trong ở trong rừng á sâu lắm thì trong đó là có mấy cái mã theo kiểu là mã mã mã lạng á mã theo kiểu là mà bị bỏ lâu rồi không không có ai lại chăm sóc á mã lạng á xong có đầu cái chồng mình ổng đi ra ngoài sau xong lúc đó ông xỉn ngà ngà rồi cái lạnh như cái con người ông bị yếu ông vía với phần á người ông giống như là nhẹ ông vía hay sao có bị nhập dạ. rồi cái ông ngồi ông biết mình là ai hết trơn á mình là vợ ổng ổng hỏi mày là ai vậy xong rồi cái mình hỏi à, mình nói em vợ anh là anh làm gì ông nói tao đâu có vợ mày đâu phải vợ tao xin chào anh à, anh trương mày đâu phải vợ tao cái xong cái mình hỏi mình thấy là thấy không giống ai rồi đó mà các bạn thấy cái cử chỉ cái hành động với cặp mắt đó, nó khác lắm cái thần á khác lắm cái cứ lờ lờ lờ mà hai con mắt nó cứ sao đâu á cái xong cái xin chào chị cuộc sống mỹ bữa nay lên nói xấu chồng tiếp <laughs> xong rồi bắt đầu cái con mắt cứ lờ lờ lờ lờ gì nè cái xong cái em à, em mới hỏi em hỏi gì chị tên gì vậy là anh tên gì khai đi tại vì nó xưng anh với mình mình nó mới hỏi là vậy anh tên gì khai đi cái à, nói là ừ tao là à, người ở đây nè à, rồi hả theo kiểu đòi ăn đó mọi người cứ la đói đòi ăn chào em và các bạn xin chào anh Tuấn Vlog cái đòi ăn đòi ăn cái à, cái mình mới nói với cái người mà ngồi ngay cái chỗ đó bán bán hàng á à, với mà cậu của mình rồi đó cái mình hỏi à, mình thấy sợ quá bắt đầu cái bỏ ông lên xe chở về thì trên đường chạy về á thì làm như là bị xuất ra cứ mỗi lúc mà mình chạy một đoạn vậy đó cái ổng mới ờ, ổng mới bừng tỉnh lại ổng mới nói ờ, cũng mẹ nó mấy đứa này nó quậy anh cái mình mới hỏi là cái đó là cái thái độ đó của chồng mình cái đó là cái thái độ của chồng mình còn cái ờ, cái ngồi cái xong cái ổng mới cái khi ông bị nhập nữa cái ổng hỏi mày chở tao đi đâu vậy nói vậy đó hỏi mình mày chở tao đi đâu vậy mà ổng ngồi sau lưng mình á mình thật sự là da gà nổi đốc cái cho mình đúng không mình sợ dữ lắm mình mình biết làm sao luôn á hỏi mình đó là hỏi là mày chở tao đi rồi chị sợ ma lắm nghe xong không ngủ luôn à, không chị chị chị nghe em kể chơi thôi đừng có suy nghĩ nhập tâm nó quá rồi cái xong cái uh, đi uh, đi ở ở sau cái ông hỏi à, mày chở tao đi đâu vậy cái mình mới nói là à, em chạy lần này em đổ xăng mình giả bộ mình gạt nó gì đó cái nó nói là à nhà tao đâu phải hướng này mà chở tao đi hướng này chi vậy cái em mới nói là là hả không có xe hết xăng thì hướng này mới có cây xăng đổ đổ xăng cái rồi vòng về em dụ nó em nói vậy đó xong cái chạy thêm một đoạn nữa cái thằng chồng mình nó nó bừng vậy nó nói má nó nó cứ đeo anh hoài nó đeo sau lưng anh hoài ổng làm vậy đó là cái thái độ của chồng mình là ổng nói chuyện là như vậy là khi mà ổng nói chuyện là mình biết là là chồng mình còn còn cái lúc mà người khác nhập vô là mình biết cái cách họ nói chuyện khác lắm nó chỉ thay đổi tích tắc rồi rất là nhanh cái xong cái mình mới nói à, mới kêu em dừng lại đi à, anh quýnh lộn với mấy cái này cái nói ông nội ơi nó ma em phải là người đông quýnh lộn <laughs> chị à, chị chị tên gì em quên rồi chị chị chị gấu đúng không mẹ gấu đúng không cái xong cái uh, em em mới nói vậy cái xong cái cái lúc chở ông về tới nhà chở ông về tới nhà rồi cái vô nhà rồi thì uh, ông mới đi ra sau ngoài ngoài sau ờ, nhà em ông đi tiểu cái ông đi vô cái mặt ông nó khác liền ông vô mặt ông gì ông giờ vậy trời em nói chết mẹ nữa rồi tới gì nữa rồi tới cái gì nữa rồi là khi mà em chở về vừa về tới nhà là vừa bước vô nhà là ông tỉnh ông tỉnh ông không ổng nói chuyện bình thường lại là em nghĩ là giống như là uh, có cái bàn thờ mẹ quan âm ngay đó chắc có lẽ là ông thấy mà ông sợ cái xong cái ông vừa đi ra xong đi toilet cái xong ông vòng vô cái mặt ông gì nữa cái nó chờ chờ chờ vụ gì tới nữa rồi em nói trong bụng nó chết mẹ gì tới nữa rồi cái xong cái vô nó nói có gì ăn không có thái độ gì đó có gì ăn không cái em em hỏi có gì ăn cái muốn ăn gì à, giờ tao à, tao muốn ăn à, à, thịt chó mà chồng em không bao giờ ăn thịt chó nha mọi người kể cả khi mà mọi người hả để cái dĩa thịt chó ở trước mặt luôn á ông cũng không ngồi được luôn ông cũng phải đứng gì ông đi á ông không bao giờ ông ăn được thịt chó luôn á mà mà ông nghe cái mùi thôi ông cũng chịu không nổi luôn giờ tao muốn ăn thịt chó cái ông chỉ vô con chó nhà mình đó mày đập đầu con chó nên mày thui liền mày làm thịt điền cho tao tao đang thèm thịt chó nói gì đó nha cái xong cái uh, mình biết là chờ cái xong cái nói em nói bây giờ á cái em nói à, cái hồi cái ổng mới theo kiểu là ổng bị xuất ra cái ổng nói với, với mình đó là ổng nói ủa à, ờ, lần anh ngồi đây nãy anh nhớ anh ở trong phòng mà sao giờ anh ra đây anh ngồi em nói nãy anh đi toilet anh nhớ hả cái nói không anh đâu nhớ đâu cái xong em nói thôi gì vô phòng ngủ cái em mới dẫn em vô phòng ngủ em mới dẫn ông vô phòng ngủ dẫn vô phòng ngủ cái ổng ổng nói uh, cái cái lúc mà ổng vô phòng ngủ rồi bắt đầu cái ông ngồi cái ông lườm lườm em tiếp thay đổi sắc mặt tiếp lườm lườm em tiếp nè mà ngồi sao kiểu không có nói chuyện mà cứ lườm lườm lườm lườm mà ngồi cứ gờ đơ gờ đơ vậy nè cái em hỏi vụ gì em cái em hỏi ai vậy em hỏi gì đó em hỏi ai vậy cái xong nó mới trả lời nó mới trả lời nó nói với em á là tao đói bụng tao đói có gì cho tao ăn không cái em mới hỏi bây giờ anh muốn ăn cái gì cái xong cái mình mới nói là anh muốn ăn cái gì cái bác bạn biết không nó nó bắt bẻ mình nó nói là mày kêu tao bằng anh hả cái em mới nó hỏi vậy chứ giờ kêu bằng cái gì giờ giờ uh, muốn kêu bằng cái gì tại vì mình không biết nó là ai mình phải nói chổng vậy cái nó nói là à, bây giờ hả tao là ông của mày mày phải kêu tao bằng ông cái em hỏi ông hả ok nếu như vậy thì cho hỏi là ông tên gì tại vì mình nhớ là cậu của mình nói là mỗi lần mỗi người đó lên là mình phải hỏi tên tại thấy mình thấy mỗi lần mà cậu mình nói chuyện với đợt đó là là nói chuyện với dì tư của mình khi mà dì tư mình bị ma nhập rồi đó là ổng ổng đứng ổng hỏi là ổng hỏi là dông ở đâu tên gì họ tên gì chết ngày mấy tháng mấy ở đâu là ờ, chết gì lý do gì đó là mình thấy cái cái thái độ của cậu mình nói mà phải nói hùng hổ lên các bạn nói gì nè dông tên gì ở đâu à, chết chỗ nào nó nói chuyện theo kiểu gì đó cái xong cái mình cũng học theo mình nhớ là được đó cậu mình nói chuyện gì đó cái mình muốn nói vậy ông tên gì ở đâu cái mình hỏi vậy cái ông mới nói tao là ông ngoại mày nói vậy đó tao là ông ngoại mày cái mình mới nhớ mình nhớ cậu mình là xưng danh tính đi đó cái xong cái mình mới hỏi vậy xưng danh tánh đi theo kiểu là tại vì ông ngoại mình mình biết tên ông ngoại mình tên gì cái mình nói vậy là xưng danh tánh đi nó không xưng danh tánh được mọi người nó cứ nó cứ ụm ờ vậy nó như tao ông ngoại mày cái em mới nói hả nếu như ông ngoại thì xưng danh tánh đi ông ngoại tên gì chết ngày nào người chết ở đâu vì lý do gì nó không xưng được mọi người cái nó cứ gũ em ra ngoài mã của ông ngoại em á ở phía ngoài sau á có ờ. có cái mã mà tuốt tuốt tuốt ngoài ruộng á ờ. cái nó nói bây giờ mày ra nhà tao chơi cái em hỏi nhà mày em hỏi là nhà ông ở đâu cái nó, ông cái nó chỉ ra ngoài sau sau sau ruộng á ờ. nó nói nhà tao ngoài đó đó cái ông nói là nhà nhà nhà của ông ngoại à, nó bắt mình phải kêu nó mà ông ngoại nhà của ông ngoại ngoài đó đó cái em mới nói là ờ nhà ông ngoại ngoài đó đúng không vậy ông ngoại tên gì mà hỏi thì nó mới trả lời được nó không trả lời được cái xong đó mình nói ok thôi mời con ra thăm thôi ngủ đi ngày mời con ra thăm chứ bây giờ con mệt lắm mà con ngủ nha mời con ra thăm mà không chịu nghe một hai là bắt mình phải đi ra nắm tay mình kéo đi vậy đó là lúc đó mình nhớ là 12 giờ 12 giờ đêm 12 giờ đêm hay 12 rưỡi gì đó mà mình mình giật lộn với với thằng thằng chồng của mình hả tới coi như là gần một tiếng đồng hồ là ổng bị giả rượu á cái người của ổng nó giả rượu rồi bắt đầu cái người ổng nó, nó nó tỉnh lại á. lúc mà ổng tỉnh rượu lại bắt đầu cái thần hồn của ổng nó mới nó mới đầy đủ á. thì thì ổng mới mới mới tỉnh lại bắt đầu nó không có nhập vô được nữa mà các bạn biết không mà cứ cứ như vậy mà mà bị mấy lần như vậy luôn hai ba lần như vậy mình nói thiệt hả mình nói chuyện mình cố gắng mạnh miệng mình nói ha mà mình nói thiệt nó gung mà nó gung từ trong ruột nó gung ra nó gung từ miếng thịt luôn á bạn trời ơi tới lúc mà ông ngủ rồi mình ngồi mình gung gì nè <laughs> mình gung mà mình nói thiệt là gắng giữ sức bình tĩnh tại vì ông mình nghe mấy cậu mình nói là khi mà nó nó là một cái dĩa là vía của nó là mình vía mình nặng hơn tại vì mình là ba hồn chính vía là mình nhiều hơn nó nó ít hơn mình là mình phải mạnh hơn nó mình phải không sợ nó thì nó mới không ăn hiếp nó nó không có lấn ác mình được nếu như mình sợ nó là cái hồn của hồn vía vía mình gọi là hồn vía lên mây đó thì mình nhẹ hơn nó là nó sẽ hù được mình mình phải giữ hơn nó nó mới sợ mình đó cái mình gán gồng lên mình làm giữ ừ. rồi lên ha ừ. hung hổ rồi nói tiếng nói cái tiếng ừ. gian giọng rồi lên ha chứ thật sự trong ruột nó thiệt muốn xỉu luôn á mọi người nó rung á mà tới khi mà ổng ngủ rồi á ổng ngủ mà mình cứ dòm qua ổng gì nè tại mình sợ nhiều khi ổng ổng giả ngủ thôi nhiều khi ổng giả ngủ cái mình mình mình nhắm mắt mình mệt mình nhắm mắt mình ngủ ông quay ông bóp cổ mình làm sao ừ đâu dám đâu đâu dám ngủ đâu cái hai con mắt cứ dòm ổng gì nè cứ quay quay dòm dòm ổng gì nè canh chừng ở mình nè tới khi mà thấy ông ngái rồi ngái khe khe khe khe xin chào văn lan vlog nha là khi mà nghe ông ngái khe khe khe rồi bắt đầu cái em mới lén lén lén lén em bước ra ngoài em đóng cửa là em nằm ở ngoài võng á mà em nằm ngoài võng mà em nằm em cầm cái cây em canh gì nè em cứ nhìn vô cái phòng ngoài gì nè em canh gì nè em không dám ngủ luôn mọi người có tin không 4 giờ sáng mà dám chập mắt tới sáng ông ra ông hỏi em nay dấn thân vào tà đạo quá em không bữa nay em kể chuyện ma lần nữa ờ, những cái chuyện mà em biết rồi xong rồi là em không kể nữa tại em đã nói rồi là những cái chuyện này là cái chuyện mà chồng em bị nhập ma nhập á, là em nói là sẽ có một ngày em sẽ kể nhưng mà ngày hôm nay em sẵn tiện đây em kể luôn đó là chồng em ổng bị ma nhập vậy đó xong rồi cái hả cái lần sau lần sau ông cũng bị ma nhập thêm một lần nữa cái em sợ quá em đi kiếm thầy em đi kiếm thầy á cái em xin phép em kêu là bây giờ cho con xin cái phép đi để cho chồng em á ổng ờ, ổng ổng ờ, uống vô để ông bảo vệ cái xác của ổng để đừng mấy cái cái dông linh mà dắt dưỡng đừng có nhập vô ổng nữa là cái bắt đầu cái đưa cho chồng mình uống chồng mình không có chịu uống đâu ổng sợ ổng nói à, anh bị ma nhập gì anh làm gì mà bị ma nhập à, anh thằng nào dám nhập anh ông lúc ông tỉnh ông làm gì đó nha cái xong cái lúc ổng ổng bị thêm một lần nữa mình tức quá mình quay phim lại cho ổng coi quay phim lại tới khi ổng tỉnh đưa cho ổng coi đưa cho ổng coi cái đầu tới lúc đó hả cái ổng mới nói à, à lúc anh bị ma nhập gì em quay phim làm gì à, nhiều khi anh bị hồng sát anh đã à, xuất ra rồi em quay vô cái máy luôn rồi làm sao em nói gì chứ tôi nói không tin lúc đầu tôi nói không tin thay vì tôi nói tin đi không tin cái xong cái em đi à, xin phép của thầy ấy, tao muốn mà ổng không chủ luôn ông không chịu uống cái em mới lấy em mới lấy cái cái cái lá bùa đó đó em đốt em đốt xong em quậy vô cà phê em quậy vô cà phê tại vì mỗi sáng em làm cà phê cho ông uống em cứ quậy vô cà phê em cho ông uống vậy mà em, em cho ông uống được có ba lá à. mà thầy đưa cho em là 13 lá mà tới cùng em cho ông uống được ba lá cái 10 lá kia em phải đem lại em trả lại cho thầy vậy mà các bạn biết không ông uống ba lá bùa đó gì mà từ từ đó từ đó tới giờ luôn là không có bị nữa không có bị nữa chờ em nói thiệt khi mà em bị cái cảnh đó em nói thiệt em gung như nè em run mà hai cái tay em nó tót mồ hôi mà da gà em nổi lên hết trơn à. thật sự em sợ luôn á em sợ cực kỳ sợ luôn và từ đó cho sao bắt đầu em tìm hiểu bắt đầu em tìm hiểu em em học ờ, giống như là mình học cái cách như thế nào để để đối phó với chuyện đó hoặc đôi khi là mình né tránh cái chuyện đó ờ, để đừng có bị vậy đó trời ơi sợ lắm luôn rồi xong á em kể cho mọi người nghe mấy cái chuyện mà em đã từng gặp nè ở bên kế sách á mọi người có biết sóc trăng không kế sách sóc trăng ở Việt Nam mình á là là nếu như ai không tin đó thì khi nào mà có đi ngang cái sách Sóc Trăng á ghé tại chợ Sóc Trăng á là có cái bà đó bà bị bà bị khùng do bà bị à, bà bị à, dính bùa là cái bà đó là bà ngồi bà dở à, bữa đó bà đó cũng nhiều chuyện thì do nhiều chuyện mới dính thôi là cái ông có một cái ông ở miên qua thì cái ổng mới khoái các con nhỏ ở trong cái nhà đó đó nhưng mà con nhỏ đó là là là đẹp mà chảnh lắm chảnh lắm xong rồi cái không có cái kiểu là khi dễ thẳng mặt người ta khi dễ ơ mày làm gì có cửa với tao giống như vậy đó thái độ vậy đó cái thằng này nó mới nó mới làm bùa nó bỏ vô cái lá thư nó bỏ vô lá thư cái nó gửi thư ờ, cho cái bà này là kế bên nhà của con nhỏ đó kêu là bà đưa cái lá thư đó cho con nhỏ đó dùng cái bà nội này nhiều chuyện bà nội này mở cái lá thư này ra đọc bà ờ, mở lá thư là gà đọc tới cùng bà dính bùa luôn tại vì cái thằng này nó làm bùa như vậy là cho cho nhỏ này điên dại luôn cho khỏi lấy được thằng nào luôn á mà ai già con mẹ này mới nhiều chuyện mới lật cái cái, cái lá thư đó ra mẹ đọc tới cuối cùng cái bà bị điên luôn bà bị khùng luôn bây giờ hả bây giờ bà vẫn còn sống bà cứ đi dắt dưỡng ở ở cái sách đó mọi người bữa nào không tin lời em nếu như ai mà ở khu vực đó đi kiểm chứng thử đi là có một cái bà bà cùng cùng cái đầu bà quấn quấn ông gai nhiều lắm xong rồi cái bà cứ cầm bà cứ cầm cái tờ giấy bà bất cứ bà thấy cái giấy gì miễn miễn là giấy là bà lụm lên ngồi bà đọc đọc gì nè cái gì nè đó là bà đó là là là minh chứng cho cái lời nói của em đó là hả là bùi chú có thật á rồi hả cậu của em cậu bà con xa của em thì á ổng ờ, đợt đó ổng đi campuchia ổng làm ăn mà ổng ổng bị cái ông uh, xin chào chú tiểu vlog bị cái ông ờ, ổng uh, bị cái con cái bà đó khoái ổng xong cái bà bà bỏ bùa yêu ổng theo kiểu là cứ cứ làm phép cho ổng ở gần gần gần bảo bài à. theo kiểu là làm mà làm nhẹ không phải là à, cứ theo kiểu là đi xa bả là phải nhớ không chịu được á cái bữa đó hả ổng ổng kêu mà ổng tỉnh bùa rồi đó em kể cái video này lần cuối xong rồi cái à, cái xong cái à, em à, à, cái cái cậu em á ổng theo kiểu ổng nói là cứ đi xa bả là sẽ nhớ rồi có phải lại gần bả mà bữa đó giống như là ổng bị vơi cái bùa hay sao cái bữa đó ổng mặc cái quần xà lỏn á còn không nó không cho đi theo kiểu là nó cứ giữ giữ trong nhà vậy đó cái ổng ổng đi đâu chút xíu là là trong ruột trong gan nó cồn cào nó nóng nảy nó không thể nào đi được rồi phải vòng về vòng về nhà để kiếm cái bà đó xong rồi xong rồi cái cái ờ, ổng uh, theo kiểu ổng uh, biết được như vậy cái lúc đó là hình như ổng không biết ai mách ổng hay sao á ổng có ổng gỡ được á cái xong cái ổng mặc cái quần xà lõn mà ổng trốn đi luôn ổng trốn đi luôn rồi khi mà về tới Việt Nam này hả là ổng mặc trên cái quần trên người ổng đúng cái quần xà lõn các bạn thấy ghê không Mà cái chuyện này là chuyện có thật chuyện có thật của gia đình mình đó mình kể đây trên đây cho mọi cho mọi người nghe mọi người biết và cái trang của mình đó là nói về cuộc sống Mỹ mà những mấy hôm nay là mình gọi là mình trúng vào những cái tiêu đề ma quỷ này cho mình mình kể cho mọi người nghe thôi mai mốt mình sẽ không có kể nữa đâu nghe mọi người ơi tại mình cũng rất sợ ma hello chị Tammy đang rảnh ghé vô thăm chủ nhà xíu dạ cảm ơn chú tiểu vlog rồi á em kể cho tiếp cho mọi người nghe thêm một câu chuyện nữa nói về cuộc sống của ma <laughs> cái này kể chơi thôi kể chuyện chơi mà cái chuyện mà có sự thật của em thôi em gặp thôi rồi tại vì có nhiều người nói là em xạo lên có view này kia kia nọ mà thật sự chuyện này là chuyện có thật em gặp cho nên em rất là sợ rất là sợ luôn tối qua chị sợ không dám đi trong nhà luôn sau khi em về ghê vậy <laughs> còn nhát hơn em nữa <laughs> cái xong cái con nhỏ đó là ở chợ thủ đức á hồi lúc đó em ở ở thủ đức thì con nhỏ đó đợt đó là em không hiểu lý do tại sao mà nó nó cứ ờ, nó cứ theo kiểu là nó nó ở trần nó đi rồi cái ờ, nó ca nó hát nó la là nó làm ghê lắm à. <laughs> chị sợ chị thấy má chị luôn á cái xong cái nó cứ la gì đó mà nó cứ la hát kêu cao theo kiểu là nó không có được bình thường á mọi người cái nó cứ cầm cái bông hồng gì nè rồi nó đi nó muốn muốn muốn muốn nó làm gì nè cái xong cái thời gian đầu thì em thấy nó đi bán trứng gà trứng vịt rồi rồi tùm lum hết trơn á mà cấp sau sao tự nhiên thấy nó gì nó kỳ lắm nó giống ai nha mới đầu nó cột cái áo nó xách xách vậy nè ghét rồi nó lột áo nó đi luôn xong rồi cái à, đợt đó là người ta bắt đầu ta thấy nó sợ nó rồi đó cái bẵng một thời gian khoảng ba bốn năm sau gì đó cái vô tình em đổi nhà em đổi chỗ làm ăn em đi chỗ khác thì sau bữa đó vô tình gặp nó nó bán vé số nó ghé cái tiệm của em cái em mới nói em hỏi thăm nó em nói ủa dạo này đi đâu mà sao lâu quá không thấy mà em nói ủa nhớ hồi trước thấy em hỏi ê hồi trước làm gì mà cứ cởi đồ đi vòng hoài chợ hoài vậy cái nó nói dạ thời gian đó là tại con bị ma nhập à, con đi cầu cơ ở ngoài à, nghĩa địa cái xong cái nó hợp cái nó theo luôn nó theo luôn cho nên bây giờ hả ờ, cái nói gia đình con hả đi kiếm người gỡ cho con bây giờ con tỉnh là giận đi làm ăn là các bạn thấy cái đó là mình chứng kiến tận mắt là con nhỏ nó bị nó điên điên dại dại á xong rồi cái là nhờ gia đình nó gỡ chứ không thôi chắc bây giờ cũng cùng khùng mắt mắt rồi đó một số chuyện ờ, kể chơi cho mọi người nghe thôi và dạ, mai mốt chắc em không nói đâu tại vì bữa em nói mọi người có nhiều đứa bay vô chửi em quá trời vì bye bye cả nhà mình có việc ok bye bye long tống nha yêu yêu ấy quá ha yêu gì yêu chim yêu chim gì hello xin chào chú tiểu vlog uh, vlog chào ai nè đi ndc tag chị tammy còn đây không đi hay để rước con rồi hình như trên đây mình có cài à mình có cài cờ lê được không ờ, ờ trên đây nó không có cho cài cờ lê nè người dùng vào trang thái hết thời gian chờ chứ không có cài cờ lê được ha cờ cờ lê này phải qua laptop cài đang <laughs> mắc cười chị Bích Sơn mà nói ghê dấn thân và tà đạo quá em mắc cười quá À, chị Bích Sơn chị nói em dấn thân vào tà đạo <laughs> là cái chị ở ở ở bên cái tiểu bang của Mỹ Đen bạn anh đó chuyện ma quái có người tin có người không tin rồi có người bay vô chửi mình à, cả nhà chào cả nhà chào chị nhé em làm việc gấp đây tiếp đây ok xin chào chú tiểu bye bye chú tiểu rồi cái uh, nói là mình xàm rồi lên nói nhảm ờ mà thì tùy thôi nếu như tin thì tin thì gặp cái kia em đóng vai ma nữ hợp lắm Anna <laughs> trời ơi chồng xin chào anh Phúc Trác chị chị Bích Sơn đang làm gì đó mọi người chào chị Bích Sơn đi có ai rảnh qua thăm chị Bích Sơn nha dạo này chị Bích Sơn bận đi học quá cho nên không có thời gian về quay video hay là up chị hết trơn á ừ chị Bích Sơn bữa em thấy chị đi làm trong cái nhà hàng á à, anh Phúc hả anh Phúc biết em hả xin chào Ngọc Thanh nha Thanh. coi ờ, chị đi làm trong nhà hàng á cái ông xã em nói hả trong cái mấy nhà hàng tàu ông nói sao cái nhà hàng nó giống cái nhà hàng ở đây quá vậy em mới nói khác mà ông cứ nói nhà hàng ở đây bữa đó chị làm ở bên tiểu bang nào vậy chị chắc bận chạy xe gì rồi mất tiêu rồi hello xin chào mọi người mọi người cùng qua trang nhau tương tác nha ủng hộ nhau đi giúp nhau phát triển nè nhà hàng gần nhà chị mà em đó thấy không anh nhà hàng gần nhà chị chứ đâu phải nhà ở đây đâu mà anh nói ờ. ờ anh cãi anh cứ nói là thấy giống ở đây nhà hàng nó na ná nhau à vì của người hoa dạ đúng rồi bữa đó em nói anh anh chồng em ổng ổng cứ cãi ông nói sao anh thấy nó giống ở đây giống cái nhà hàng của em nó khác cái sảnh nó khác tại cái thằng kia nó chỉ có một cái đường đi vô gì có có sảnh thì là đi vô đi vô xong rồi nó có một cái chỗ mà có, có tường tách ra làm hai nữa còn thằng kia chỉ nó chỉ có một sảnh lớn thôi mà ông nói ông cứ cãi em em nói em bữa nào á hả thèm thèm uh, cái gì điểm sống cũng không đi ăn điểm sống cũng lâu lắm rồi em chưa có đi ăn điểm sống chị bích sơn làm thấy ok không mệt dữ không cực dữ không sao gì ừ. mà bữa thì đang mày đen hả bữa nay quay đen mua gì á chị bích sơn đang ở đi đen nè anh ừ. ông xã em nói á chị ở ở bên đó chị ờ, à, xin chào cuộc sống thôn quê à, ông xã mình nói chị ở bên đó mà mà chạy qua đây đi chợ xa 45 phút xa ăn à, đi xin anh em đến đâu, khúc nào, anh ăn ăn ăn đi à, ăn à, ăn điểm sắm ờ à, à, à, đúng rồi em có hay ra ngoài đó đó ở ngoài điểm sắm ờ, ngoài y đen á chị nói ngoài điểm y đen á mình ăn điểm sắm đâu phải ngoài y đâu chứ ở đâu à, ở phát cái đó ờ hello đất mớp nữa hello xin chào mọi người Bắt mát hả? Đất, đất làm gì thế? Đất mát hả? Đất ừ. Bên đó cũng có người bị ma nhập sao? Không, cái lúc đó em kể là chuyện bên Việt Nam á Chồng bị à. Chồng bị nè, đó, <laughs> không, ngồi vỗ ngực Nè, ông này bị nè <laughs> Để em ra tắt đèn, ổng bị á Giờ này Bích Sơn khỏe chứ Anh gì hỏi chị, thà hỏi thăm chị kìa quên đây đây để em dẹp cái bàn cái con em nó quậy quá nó đó thấy không em mới đầu em nói cái ổng ổng ổng nói em đi bêu xấu ổng mà thật sự là ổng bị cười giờ nói ổng cái ông chịu không dũng được xưng tên ông nói ổng bị hết chưa nói mà cứ cãi quê mình cũng có người rất dễ bị ma nhập dạ đúng không anh ở bên à, ở bên đây thì em không biết sao chứ còn ở bên Việt Nam mình là người người người chết nhiều em y vậy không cao được anh <laughs> ở bên Việt Nam có nhiều người bị lắm luôn á rồi hả chồng em á là ổng bữa đó ổng đi vô cái vùng đó đó ổng vô cái vùng đó ổng bị chứ mỗi bữa ổng nhậu ổng nhậu ở nhà em vòng vòng nhà em đâu có bị đâu tự nhiên bữa đó em chở ông vô trong cái à, cái đó giống như là cái đồ ngày xưa vậy đó cái đồ mà họ họ họ họ chôn người chết họ chôn lần à, hố hố hố vậy đó đó ông vô ngay chỗ đó khu đó đó cho nên hả uh, bữa đó ông bị nhập giống như hạp á cái người, người ta hạp với ông có nhập nhờ vậy đó, thằng chủ quán cũng số gì con à đó ăn chồng ăn con nó ngồi rủ em ngồi chơi nè đó anh bên nào đi ăn điểm sắm à ừ. lâu lắm rồi không ăn điểm sắm bên nào đi ăn điểm sắm à, thấy cái phòng em không đó có họa sĩ vẽ luôn không hết sảy luôn chị sơn giờ này đang đi học á chị sơn hình như một bữa thấy chị đi học uh, buổi tối 9 giờ ở đây mà làm gì không anh vớ bẩn, trời đẹp trai quá sợ quay dính hả ông ông đẹp trai quá ông sợ quay dính đó mọi người xin chào toàn thể mọi người cái cái bạn này tên gì nè quy quy quy gì nè để em lấy cục sạc ấy. chị chị Bích Sơn có có đọc được tin nhắn là ma à, chị à, chị à, Thảo của về Việt Nam chơi không mà ba rủ về Việt Nam có ai về Việt Nam kìa rủ rủ rê nhau kìa nghe tầm mà hello hello anh gì đây bắt New York vlog hả ha ha nhà chị bé vẽ hết rồi đó nó vẽ nè nó làm họa sĩ nè thấy nó vẽ không đó ngay cái góc đó là ngay tầm của ảnh cho nên ảnh vẽ là nặng nhất với ở, ở, <laughs> ở trên ở trên giường đó thấy không đó đâu cần mướn họa sĩ đâu có họa sĩ nhí nó vẽ rồi rồi còn cái phòng nè mọi người xem cái phòng nè không bao giờ ảnh cho mình dẹp đồ chơi vô hai anh hiệp vô tám anh hiệp ơi đây đó đồ chơi của ảnh nè ảnh không bao giờ cho em ờ, dẹp dẹp ờ, ba cái đồ chơi cứ bỏ vô thùng là anh sẽ bỏ ra bỏ vô thùng là anh bỏ ra anh hiệp ờ, anh hiệp chào cả nhà kìa nha các bạn này ghi tiếng anh không mình đọc mình không có hiểu gì luôn á phát trác bác ngủ muộn nhỉ bác phát đâu rồi bác phát mất tiêu rồi bác phát ơi bác phát đâu rồi vô trong phòng nó ấm rồi à, cởi áo à ở ngoài lạnh hi quy chữ chữ W với chữ chữ chữ E là là gì anh quy quy à quy con quy quy quy quy quy hello quy chúng ta bao gồm á tất cả nữa vậy mai livestream với chị chị đi chị, tiếng anh chị chỉ tiếng anh cho ồ oh, dạ ok được con cái chỉ bữa nay ngày mai quên hết à mới coi clip mọi người uh, mong mọi người vào ăn bánh chuối hấp nước cốt dừa với mình nhé để chén mình rửa nha <laughs> cứ vô trong đó đi rồi ăn xong rồi để là cái chén cho ảnh anh sẽ biết là có bao nhiêu người ăn chè của ảnh ai rảnh qua anh phúc ủng hộ anh phúc nha anh phúc dễ thương lắm luôn á livestream hay là video nào hả livestream hay video nào của em anh cũng vô ủng hộ hết trơn anh đưa cho em cái hũ anh à. hũ đừng giỡn hũ luôn. à, em đang ở phòng thuê cho nên cái phòng của em bao nhiêu đồ em phải thồn vô phòng hết ờ đúng rồi <laughs> tại chị không cầu phím mà à, ai rảnh qua chị tâm bi chơi nữa nha thế mà chưa thấy chị qua em ủng hộ ủa chị nhớ chưa có qua ủng hộ mà nói gì à ok chúc qua bảo trang nhà em luôn gì vậy con chúc sẽ qua bảo trang um, của quy quy nha chị xem kênh ad có thầy dạy tiếng anh đẹp trai lắm chị à, elite hả elite elite à cái kênh tên chị luôn hả hay sao sao chị chút gì lên chị sọt đây chút chút coi lại comment trong um, trong đây rồi, rồi lên kiếm hai chân vàng kìa mọi người ơi mọi người có biết là livestream bao nhiêu phút được không em like nhiều quá không biết nó có bị spam em không nữa trên 8 chủ yếu là 8 ha rồi cái em um, lên em kể chuyện ma chơi thôi không sao á anh ồ vậy em uh, yên tâm mày tại em em bữa em có coi nãy mới coi cái trang của anh bác sĩ tâm lý kia ảnh like một lần hai tiếng đồng hồ nhưng mà em coi cái trang của ảnh đâu có bị ba um, phần trăm nào đâu không sợ đâu cứ like thoải mái chị ơi đừng quá 12 tiếng hả dạ rồi em biết rồi mình ở đây hơn 2 tiếng rồi nè mà chưa ngủ nè trả lễ xong vừa up clip lên anh em vào xem để comment cho mình sang nhé chút nữa em sẽ coi lại cái um, cái comment trong cái coi comment trong cái livestream này em sẽ qua em ủng hộ hết chờ cái đích của ổng cái đích của ông ông tạ cái thì điều rớt cái máy của tôi xuống đất kìa chị like coi chừng nghe nhạc tivi của bé bị bản quyền ờ, ờ đúng rồi đúng rồi dạ, dặn nhỏ lại nhỏ lại con nghe không mọi người mọi người con nghe không cho em biết với hết chưa hết chưa em em um, dặn nhỏ lại rồi đó hết chưa nãy giờ quên để ý vụ đó mới nghe thấy hiếu nói là tốt ai có cái anh gì anh quăng tiếng anh nè à quăng tiếng Anh thì em quăng tiếng em lại ô em quăng tiếng Campuchia lại luôn chứ quăng tiếng em vậy mọi người ơi qua tương tác cùng nhau nha ờ qua thầy hiếu hả ồ ủa vậy thầy hiếu nãy giờ mới like hả nãy giờ em lo tám em đâu có coi đâu em bỏ lỡ like của nhiều người lắm tại thường mọi người like em ngủ chưa thức thường mọi người like sớm em ngủ tới 10 à, 12 giờ trưa mới thức tối là 1 giờ mới ngủ 1 giờ 2 giờ mới ngủ YouTube nó điên lắm nó canh toàn 5.000 sập trở lên nó khiếu nại là chết luôn à chị vô học viện của thầy hiếu hả không đâu có chị đâu đấy tới đâu tới chứ đâu có vô ờ, học viện của thầy đâu lên livestream của thầy ủng hộ luôn chứ không không không có học gì con mất rồi hả nhà mất không không mất pin này bên này gắm sạc đây chắc ai cũng biết đi nhiêu hiếu game vui vậy chứ đúng rồi dương trung hiếu là idol hết hết pin rồi nè coi idol của youtube hết pin rồi lấy máy của bà đưa nữa con của ba nè nhưng mà theo ờ, thầy hiếu thì có nhiều gái thầy chia sẻ cũng rất là hay ăn gì ngon vậy dạ em ăn đậu đậu này đậu gì anh hạt dẻ hả? Ừ. Mọi người ăn hạt dẻ Mời mọi người ăn hạt dẻ Bữa em đi à, Costco em mua cái bịch này Bịch này 3 ao 3 ao Hình như 10 đồng mới cho Rẻ ba ao 10 đồng bữa trước em mua cái bịch ở trong ờ, trong gì á có một ờ, một ao hay ờ, ao rưỡi gì á mà mà 10 đồng 12 đồng còn này hạt giá cười á à hạt giá hạt giá cười bởi vì em nhớ có hai loại hạt giả có cái loại hạt giả cái cái vỏ mà cái vỏ bọc nó màu nâu nâu mà ở, ở, ở, ở ăn như khoai lang vậy đó em thường xem kênh của anh Tuấn Lê tư vấn tình yêu ô vậy hả chị cũng cũng có xem nó vô chị ngồi chị nghe mà chị không có comment tại chị không có chưa vấn đề gì để tư vấn hết chào cả nhà lần nữa nha anh phúc chào cả nhà lần nữa kìa ăn xong cười một chút nhé bạn ok bây giờ em em em em sẽ ăn theo cái kiểu mà ăn hạ ghẻ cười vậy đúng không <laughs> ăn hạt dẻ cười mà ừ, ừ. thêm cái nữa trời ơi cười nhăm nhở quá ừ. anh hiệp à anh hiệp like kìa gì con ờ, mở ừ. mở qua hình bạn cười có duyên đó cảm ơn em vui giải trí nha mọi người cùng nhau qua tương tác ủng hộ nhau đi nha chị tâm mì đồ chị bích sơn đồ anh hiệp nè anh phúc nè rồi ai nữa à win nữa hả win nữa à. rồi um, gì nữa mọi người um, vô comment mọi người sẽ thấy dạ, bạn like nói chuyện vui vẻ quá dạ em cảm ơn anh em qua trang của anh á thường em treo máy không à cho nên em cũng không biết anh nói chuyện sao luôn <laughs> em ủng hộ anh bằng cách em treo máy rồi em đi vòng vòng vòng vòng làm chuyện có khi với hả em lên mở hai bốn tan bốn tan một lần em ủng hộ video của mọi người có nhiều khi em ủng hộ xong mà em em quên để lại comment luôn cứ đi mở tan vậy đó rồi coi gì coi cho cho mọi người vậy đó xong rồi cái cái đó, quên để um, lại comment có nhiều lúc em đi ủng hộ mà em không có để lại comment mà hả um, thấy hầu như là cái trang của em mọi người vô chơi không có nhiệt tình lắm có nhiều người vô chơi có giỏi lắm 2 phút 3 phút là đi ra hết trơn cho nên em coi được nhà cái giờ của em nó bị ít em không có đủ giờ toàn là vô vô thả comment cho em thấy cho em đi tương tác cho họ với họ không à kêu bằng ẩu làm trả nợ quý thần á cứng á nó nhỏ chút à lớn quanh nó thu vô đây nó nó ăn quảng quyền em á sai xin chào mọi người gãy ủng hộ nhau đi nha nhớ để lại comment qua nay em hả em vô em đọc comment em mới trả thấy bà nội em luôn bình thường à, mình mở nhiều ra và treo cả cho họ nên mình ít comment lắm dạ vậy là anh giống em á nhiều khi em nhớ thì em vô em comment có nhiều lúc á em em mở than cho đã ha có những cái clip mà những anh chị nào mà quay ít á có 5 phút hay ba phút 5 phút nữa cái em lo em lui cui ở đây em comment cái ở bên này nó nhảy qua video khác cái em phải bấm trở ngược lại rồi em cho nó chạy chạy xong rồi đầu em mới comment tại vì em nghe nói á là coi từ 3 phút á 2 phút trở lên á, thì mới comment là nó sẽ tốt cho cái trang của mình mà cũng như góp cho cái người người ta um, làm youtube á nó không có bị lọc á còn không á thì dưới 2 phút là thường nó lọc bỏ hết trơn à nó lọc những cái video à, những cái người tương tác đó hết rồi à. mà những cái giờ đó cũng không có được tính luôn mất hết trơn có nhiều khi á cái video em up lên cái video em up lên mà em chưa thấy ờ, đâu để coi hình như ví dụ như 10 10 lượt xem đi mà tới 17 lượt comment em không biết nó nó nó nó, nó